Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy cùng tôi Liha trở lại giúp các em nghiên cứu một dạng bài tập tiếp theo ở mức độ vận dụng, vận dụng cao trong chương sóng ánh sáng của vật lý lớp 12 và bài ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu chính là bài giao thoa ánh sáng hỗn tạp. Tại sao gọi là hỗn tạp? Thì buổi ngày hôm trước, video của buổi trước thì thầy đã giúp các em nghiên cứu xong về phần giao thoa ánh sáng đơn sắc. Đơn sắc, đơn là một, sắc là màu đúng không ạ? Đơn sắc tức là chỉ có một màu đúng chưa thế còn giao thoa ánh sáng hỗn tạp ở đây hỗn tạp phải hiểu từ đó có nghĩa là gì ạ từ hai hai bức xạ trở lên hoặc là ba bức xạ được chưa ạ và chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu với bài tập là hai hoặc ba bức xạ còn lại chúng ta sẽ nghiên cứu một dạng bài tập về giao thoa ánh sáng khó hơn chút nữa đó chính là giao thoa ánh sáng trắng thầy chia làm hai video nhé chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng ngày hôm nay với phần môn lớn lý thuyết giao thoa ánh sáng hỗn tạp Và phần 1 ở đây, thầy muốn nói tới giao thoa ánh sáng với hai bức xạ. Hai bức xạ lambda 1 và lambda 2. Giao thoa ánh sáng với hai bức xạ lambda 1 và lambda 2. Vậy thì trước khi trước khi vào các ví dụ bài giảng thì thầy muốn nói qua một chút lý thuyết và những cái cần chú ý cho các em ở cái phần dạng bài tập này nhé. Trước tiên chúng ta đi vào thí nghiệm dương. À nhỏ, thí nghiệm. Ta hình dung đơn giản như thế này nhé. Nếu như thầy thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc, ánh sáng đơn sắc với bức xạ lambda 1 với bức xạ lambda 1 thì trên màn quan sát của thầy, trên màn quan sát của thầy có vân sáng trung tâm ô là vân chính giữa, đúng chưa? Vân sáng trung tâm ô là vân chính giữa. Làm về hai phía của ô là các vân sáng, vân tối xen kẽ, bắt đầu từ vân sáng 1, vân sáng 2, vân sáng 3 vân vân, đúng nhỉ? Thế giả sử ở đây là vân sáng 1, vân sáng 2, vân sáng 3. Dưới này cũng thế, vân sáng 1, vân sáng 2 và vân sáng 3. Được chưa? Làm về xen kẽ, xen kẽ giữa hai vân sáng luôn luôn sẽ là một vân vân tối. Thay lấy màu của nó là màu vàng của vân sáng cho các em dễ nhìn nhá. Màu vàng này. Đó, đây là vân sáng 1 2 3. 1 2 3. Được chưa? Được chưa? Làm về hai phía của nó đã tồn tại các vân sáng rồi. Bậc 1 2 xen kẽ thì chúng sẽ là các vân vân tối. Tương tự nếu bây giờ thầy thay bức xạ lambda 1 bằng bức xạ lambda 2, các điều kiện của thí nghiệm đều giữ nguyên thì điều gì xảy ra? Thì điều gì xảy ra? Đây, các em nhìn trên bảng. Thầy tiếp tục giao thoa với bức xạ lambda 2 và thầy giả sử lambda 2 lớn hơn lambda 1. Lambda 2 lớn hơn lambda 1 và thầy đặc biệt một chút cho các bạn dễ hiểu nhé. Đặc biệt một chút có nghĩa là lambda 2 bằng 2 lần 5 ra đi cho dễ nhìn. Ok chưa ạ? Bằng 2 lần 5 ra cho dễ nhìn. Thế thì sao? Thế thì nếu giữ nguyên các điều kiện do lambda 2 lớn hơn lambda 1 thế nên y tức là khoảng vân của thằng lambda 2 sẽ lớn hơn khoảng vân của thằng lambda 1 thì lúc này trên màn quan sát của chúng ta tại vân chính giữa trung tâm mô tiếp tục là một vân sáng tiếp tục là một vân sáng và làm về hai phía của ô cũng là các vân sáng vân tối xen kẽ được chưa nhưng bây giờ ta chú ý một chút đó là thầy giả sử cái điều kiện lambda 2 bằng 2 lần lambda 1 thì suy ra y2 bằng 2 lần y1 có nghĩa là gì cái thằng y2 bằng 2 lần y1 thì lúc đó lúc đó tại vị trí tại vị trí này trên bảng này thầy vẽ đây nhé các bạn nhìn nhé tại vị trí này ạ đó đây là vân sáng 2 vân sáng 2 của lambda 1 thì đương nhiên sẽ cách cái thẳng vân sáng trung tâm O một khoảng là 2i1. 2i1. Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ cũng tại cái vị trí đó trên màn, tại vị trí đó trên màn thì nó lại chỉ là vân sáng bậc 1 của bức xạ lambda 2 do lambda 2 bằng 2 lambda 1 và đây là vân sáng 1. Đúng chưa? Và đương nhiên và đương nhiên thì vẽ màu khác cho dễ nhìn nhá đó dưới này cũng vậy đúng không nhỉ dưới này cũng vậy dưới này cũng vậy đó đây là vân sáng 1 khoảng cách đây cũng là 1 y 2 1 y 2 tiếp theo cái khoảng giữa vân sáng trung tâm O với vân sáng 1 của bức xạ lambda 2 thì sẽ tồn tại ở đó một vân tối của lambda 1 một vân tối của lambda 2 nhé một vân tôi lambda 2 thì do khoảng vân của thằng y2 gấp đôi khoảng vân của thằng y1 suy ra vân sáng thằng này sẽ trùng với một vân tối của nó đó tại vị trí này sẽ tồn tại vân tối đây là vân tối 1 đây cũng là vân tối 1 và đây là vân sáng 1 được chưa đó đây là thầy thực hiện từng bức xạ lambda 1 lambda 21 bây giờ nếu thầy xét đồng thời hai bức xạ lambda 1 và lambda 2 thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta nhìn đến đây nhé. Đây là lambda 1 và lambda 2. Khi thực hiện đồng thời hai bức xạ lambda 1 và lambda 2 thì hiển nhiên một điều là tại vị trí vân sáng trung tâm O tiếp tục là một vân sáng tiếp tục là một vân sáng. Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ nó sẽ là một vân có màu, có màu là sự pha trộn màu của lambda 1 và lambda 2. Ô vân sáng có màu của lambda 1 và lambda 2. Đó, được chưa? Có nghĩa là gì? Nếu như thầy giả sử thằng lambda 1 là màu đỏ, lambda 2 là màu vàng thì khi thực hiện lambda 1 và lambda 2 sao ạ? Vân trung tâm ô sẽ có màu màu cam. nên thì giả sử thế, sự pha trộn đúng không nhỉ? Thế thì cái sự đặc biệt hơn nữa nằm về hai phía của vân trung tâm ô có gì đặc biệt? Các em nhìn đến đây nhé. Tại vị trí, đây thầy lấy luôn cái, cái ví dụ trên bảng này. Vân sáng bậc 2 của lambda 1 nó trùng với đúng vị trí vân sáng bậc 1 của lambda 2. Có nghĩa là lúc này nếu thầy thực hiện đồng thời hai thẳng thì tiếp tục Tại đây sẽ có một vân sáng và có màu là sự pha trộn màu của hai anh một với hai Có hiểu không các em? Đó. Trong trường hợp mà vân sáng của một trùng với vân tối của hai thì nó sẽ hiện lên cái vân sáng của gì ạ? Của một Đó, hiện lên vân sáng của một Tương tự dưới này đúng không? Đó. Thế thì các bạn thử nhìn xem Có gì hay ở đây Chúng ta có vài cái nhận xét Có vài nhận xét Nhận xét thứ nhất là gì Nhận xét thứ nhất là gì Ta nhìn ở đây nhé Đó là gì ạ Khi thực hiện Khi thực hiện Giao thoa với hai bức xạ lambda 1 và lambda 2 Thì vân sáng trung tâm ô có màu là sự pha trộn màu của lambda 1 và lambda 2. Vân sáng ô có màu à, sự pha trộn của một và hai một và hai Được chưa ạ? Tiếp theo, làm về hai phía của ô thì sao ạ? Làm về hai phía của ô là các vân sáng, đây, thằng này là sự pha trộn đúng không ạ? Cùng màu, cùng màu với ô. Đúng chưa nhỉ? Làm về hai phía của ô. là các vân sáng cùng màu với ô. Tiếp theo, xen kẽ giữa chúng, xen kẽ giữa chúng là các vân sáng, vân sáng của từng bức xạ một hoặc hai. hoặc lambda 2 ngoài các vân sáng của từng bức xạ một hoặc hai thì sao ạ? một hoặc hai thì sao nhỉ? Có những cái vị trí mà vân tối tầng 1 có thể trùng với vân tối tầng 2 đúng nhỉ? Có các vị trí vân tối của lambda 1 trùng với vân tối của lambda 2. Ok chưa Thế thì chúng ta đã xong phần nhận xét. Sau khi xong phần nhận xét, ta nhìn hình vẽ trên đây thì có gì đặc biệt để mình rút ra các điều kiện để hai vân trùng nhau. Các bạn nhìn đến đây thầy nói luôn nhé. Ta nhìn xem, nếu như thầy xét đây là vị trí M trên màn thì tương tự đây cũng là vị trí M và đây cũng là vị trí M. Có một cái điều không đổi bất biến ở đây chỉ khoảng cách OM trên màn là luôn không đổi. Trong cái tình huống thầy thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với lambda ra 1 thì OM bằng 2 lần Y1. Với tình huống thực hiện ánh sáng đơn sắc lambda 2 thì OM bằng 1 lần Y2. Và nếu thực hiện đồng thời với cả hai bức xạ 1 và 2 thì OM này, OM này nó có thể bằng 1 Y2 có thể bằng 2 Y1. Như vậy thầy đặc biệt hóa là cho 2 Y1 với 1 Y2 gì? Bây giờ tổng quát hóa lên. Thay vì đây là vân sáng bậc 2 thì gọi vân sáng bậc K1 Còn anh này là vân sáng bậc K2 Thì khoảng cách OM luôn luôn không đổi Do M là vân sáng của hai bức xạ Thế nên sẽ là K1 Y1 sẽ bằng K2 Y2 Đó chính là điều kiện trùng nhau của hai vân sáng hai bức xạ nhá đó đến đây các bạn nhìn thấy góc này nhá điều kiện hai vân sáng trùng nhau hai vân sáng trùng nhau. Đó là K1 Y1 bằng K2 Y2. Rất là dễ. Và từ đây, từ đây bạn có thể suy ra tỷ số K1 trên K2, K1 trên K2 bằng Y2 trên Y1 có thể bằng lambda 2 trên lambda 1, được chưa? Và khi có các kết quả này rồi thì người ta hoàn toàn có thể hỏi các bài toán tổng quát. Ví dụ, à trên hình vẽ này thằng M thằng gần ô nhất Thế thì lúc đó K1, K2 nó sẽ là tỷ số tối giản đúng chưa? Lúc đó ta sẽ vào các bài toán tổng quan nó cụ thể hơn nhé. Rồi. Thứ hai, điều kiện hai vân tối trùng nhau. Hai vân tối trùng nhau. Rõ ràng, vân sáng thì là KI, vân tối sẽ là gì? K cộng 1 phần 2 i Thầy sẽ có ngay K1 cộng 1 phần 2 nhân với y1 sẽ bằng gì? K2 cộng 1 phần 2 nhân với y2. Đó. Ta chỉ hiểu đơn giản thôi. Đó là nếu là vân sáng thì cách khoảng cách vân trung tâm O phải là KI. Nếu là vân tối thì cách vân trung tâm O phải là K cộng 1 phần 2i. Và với từng bức xạ thì cho cho nó bằng nhau là xong. Khoảng cách OM không đổi. Đúng chưa? Thế thì trường hợp thứ ba người ta có thể khai thác đến đó là gì ạ? À? Một vân sáng trùng với một vân tối chẳng hạn vân sáng chung với vân tối chẳng hạn đúng không ạ nếu là vân sáng thì k y vân tối là k cộng một phần hai y vân sáng thằng này chung vân tối thằng kia thì đưa một vào đưa hai vào là xong rất đơn giản nhé các bạn có thể tự mình suy giả ở đây được thầy không cần nói nữa được chưa được chưa rồi thầy xóa đi những cái không cần thiết nhé chúng ta tiếp tục vừa rồi thầy đã chỉ cho các em cái điều kiện điều kiện để tồn tại à, vị trí trùng vân sáng hai vân sáng trùng nhau hai vân tối trùng nhau đến bây giờ thầy sẽ giúp các em khai thác các bài tập mà liên quan tới cái người ta hỏi này nhá. Thứ nhất, dạng một ở đây các em cần phải nhớ đó là gì? À cái vị trí gần vân sáng ô nhất với trung tâm ô nhất đúng nhỉ? Mà cùng màu với ô cùng màu với ô Thầy vừa chỉ cho các em đó là gì? Cái vân sáng trung tâm ô có màu là sự pha trộn màu của hai bức xạ một với hai. Thế thì bây giờ cái thằng mà cùng màu với ô có nghĩa là có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó phải là sự trùng nhau của vân sáng 1 với vân sáng 2. Ok chưa? Tức là mình sẽ điều kiện đó là K1 i 1 bằng K2 i 2 Mình rút ra tỉ số K1 trên K2 bằng y2 trên y1 và bằng lambda 2 trên lambda 1. Giờ thì gọi tỷ số này là a trên b. Tỷ số này là a trên b. Được chưa các em? Bây giờ muốn gần ô nhất, muốn gần ô nhất thì đương nhiên a trên b phải là tối giản. Đó. Đây là những bài tập tổng quan nhất mà đề thi hay hỏi. Bài tập mà bạn bắt buộc phải biết. Lúc này thì K1 của thầy sẽ phải bằng A K2 của thầy sẽ phải bằng B. Lúc này OM gần nhất có thể là bằng A nhân với i 1 có thể bằng B nhân i 2 Đây là trường hợp mà ta biện luận được chưa nhỉ? Đó, rất dễ nhé, rất dễ. Ngoài ra người ta có thể hỏi là trong cái đoạn nào đó thì số phân sáng quan sát được là gì? Số phân sáng quan sát được là gì? Thì các em nhớ đúng một nguyên tắc cho thầy. Nguyên tắc là gì? Nếu như đề bài hỏi số phân sáng quan sát được thì nếu như hai thằng trùng nhau, các bạn nhìn như hai ngón tay thầy này, nếu như trùng nhau chúng ta chỉ nhìn thấy một thôi đúng chưa đó ta chỉ quan sát tới một thôi có nghĩa là chúng ta phải tìm tổng số vân sáng sau đó ta trừ đi những thằng trùng nhau ta thì ta sẽ ra được kết quả quan sát còn người ta hỏi đơn sắc đơn sắc của từng bức xạ thì có nghĩa là nó không phải là hai thằng chung được chưa đó tất cả những cái đó các bạn phải tự tư duy phát triển được chứ giờ nếu thầy vạch ra cho các bạn thì rất dễ nhé rất dễ đấy ngoài ra có một công thức đây thầy nói các bạn đó là gì ạ số vân sáng quan sát được thì sẽ bằng số vân sáng của thằng 1 cộng số phân sáng của thằng 2 đúng như thầy vừa nói chưa ạ? 1 với 2. Sau đó hai thằng trùng nhau chỉ tính là một thì em phải trừ đi L trùng. Đó, đây là những cái mà các bạn có thể tự mình suy diễn được, không khó nhé. Không khó. Ok chưa? Ok chưa? Đó, như vậy thì với tất cả những cái kỹ năng này thầy đã giải thích xong cho các bạn cái bài toán mở giao thoa với hai bức xạ lambda 1 và lambda 2 để minh họa rõ hơn về về những gì mà thầy vừa truyền đạt cho các em. Thế cho chúng mình bắt đầu đi vào các ví dụ bài giảng nhé. Chúng ta tiếp tục với ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 4. Đây là đề Đại học Quốc gia năm 2017. Ví dụ 4. Chúng ta cùng đọc đề. Trong thí nghiệm ion về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng lambda bằng 0,6 micromet và lambda phẩy bằng 0,4 micromet. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ lambda có số vị trí số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là. đề bài hỏi số vị trí trùng nhau thôi, đúng không? Và đề bài hỏi là trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ lambda. Hai vân sáng bậc 7 của bức xạ lambda ta đọc đấy ta phải hiểu ngay. Bậc 7 của một thằng thì phải làm về hai phía bậc 7 phía trên và bậc 7 phía phía dưới và đề bài hỏi cái gì hỏi vị trí trùng nhau của hai bức xạ và trước đó ở ví dụ số 3 thầy đã giải bằng hai cách rồi cho các bạn đúng chưa giải bằng hai cách cho các bạn rồi thế thì bây giờ giải rất thông thường thôi nhé chúng ta bắt đầu đi nào được không nhỉ nào ví dụ 4 ta tư duy thế này thứ nhất điều kiện để hai vân sáng trùng nhau hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau hai phân sáng của hai phân sáng trùng nhau đó là k nhân với y bằng k phẩy nhân với y phẩy ta linh hoạt một chút ở đây không có lambda 1 không có lambda 2 thì đề bài cho lambda với lambda phẩy ta lấy k và k phẩy được chưa lúc đó em rút tỉ số k trên k phẩy sẽ bằng y phẩy trên y và bằng lambda phẩy chia lambda ta lấy lambda phẩy chia lambda thì bằng 4 phần 6 hay chính bằng 2 phần 3 2 phần 3 thì đây gần như là xong nếu các bạn giải theo cách hai của thầy đã là được giải quyết chúng ta cùng nhìn thấy đây nhá ô này em ghi hai cột bên này là lambda bên này là lambda phẩy lambda phẩy đó các em nhìn thấy chưa và người ta hỏi là trong khoảng giữa hai vị trí vân sáng bậc 7 bậc 7 thì đây là vân sáng 7 bên này ta ghi của lambda của lambda thì dưới này cũng là vân sáng 7. Vân sáng 7. Ok chưa? Đó, thế từ đây thầy suy được k của mấy ạ? Vị trí gần nhau nhất, gần nhau, gần ô nhất và cùng mở với ô, có nghĩa là k của thầy phải bằng 2 và k phẩy của thầy phải bằng 3 đúng không? Bắt đầu mình điền các vị trí trùng vào là xong. Như vậy đầu tiên là vị trí số 2. 2y. Đúng ạ? Tiếp theo sẽ là gì? 4y tiếp theo sẽ là gì 6y 6y đó và đương nhiên là ở phía dưới cũng vậy cũng có 2y cũng có 4y và cũng có 6 6y đúng chưa và ta không được quên vị trí vân sáng trung tâm ô cũng là một vị trí trùng nhau của hai bức xạ như vậy đếm đây cái ta biết ngay kết quả đây là 7 và đáp án đúng của ta là đáp án C bài toán đã được giải quyết thấy không ạ cách giải này nó rất là gọn còn cách giải số 1 ấy chúng ta phải biết được à ở đây ta phải đưa về k trùng y trùng mới làm được nhá y trùng của thầy sẽ bằng là 2y 2y cho nó làm trong đoạn từ trừ 7y đến 7y mà cũng ra kết quả thôi nhá nhưng thầy muốn các bạn đi theo cái cách này thì giải quyết bài toán nó gọn hơn được chưa chúng ta tiếp tục với ví dụ ví dụ tiếp theo ví dụ số 5 đây là đề đại học năm 2012 dọc đề cho thí nghiệm ion về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc lambda 1, lambda 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 và 0,6 micromet. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có nhìn muốn đáp án tôi biết ngay người ta hỏi là có bao nhiêu vân sáng của từng bức xạ đúng không ạ dễ thôi tập này không khó không khó người ta hỏi đây là số vân sáng đơn sắc của từng bức xạ và hỏi thế nào ạ hỏi là trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm ô thế thì mình phải tìm xem cái khoảng này có gì đặc biệt sau đó ta mới giải quyết bài tập này đúng không ạ vị trí mà vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm ô đó chính là vị trí trùng vân sáng của hai bức xạ được chưa ta ghi ngay đó là điều kiện trùng vân sáng của hai bức xạ của hai bức xạ. Đó là gì? K1 i 1 bằng K2 i 2 Thầy khuyên các bạn lên viết theo kiểu như này, bạn sẽ không được quên. Mục đích của viết kiểu này là gì ạ? Là khoảng cách OM không đổi thôi, được chưa? Khi OM không đổi giải quyết cái gì cũng dễ nhá. Rồi, lập tỷ số K1 trên K2 bằng i 2 trên i 1 và bằng lambda 2 trên lambda 1 do D và A là không đổi. Lambda 2 trên lambda 1 chính bằng 0,6 chia 0,48 tức là 60 chia 48 60 chia 48 thì chia cho 60 chia 48 thì chia cho 1 hoặc bấm máy tính cho nhanh 0,6 chia 0,48 bằng 5 phần 4 5 phần 4 đúng chưa rồi đến đây thì coi như đã xong có nghĩa là cái vị trí cái vị trí vị trí vân sáng cùng màu vân sáng cùng màu với ô và gần ô nhất là vị trí gì ạ? Là vị trí vân sáng bậc 5 của lambda 1 và vị trí vân sáng bậc 4 của lambda 2. Được chưa? Đó. Bây giờ đề bài hỏi là gì ạ? Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với trung tâm ô nếu như trong đề thi có câu này Thầy khuyên các bạn một điều Các bạn hãy chọn ngay cho thầy có một thằng nó ô Và thằng tiếp theo là thằng gần ô nhất Là bài toán trở nên siêu dễ nhé Lúc đó thầy cần vẽ chung thôi Đây, thầy chọn một vị trí đây là ô Ô là văn sáng Cùng màu với chính nó, đúng, đúng chưa Và viết bên này lambda 1 Bên này lambda 2, đúng chưa Và cái vị trí tiếp theo Vị trí tiếp theo mà gần ô nhất mà lại cùng màu với ô là vân sáng thì đương nhiên nó phải là vị trí gì ạ? Đây, vừa chỉ ở xong vân sáng bậc 5 của lambda 1 và 4 của lambda 2. Có nghĩa là ta viết bên cột lambda 1 này là vân sáng 5 bên này là vân sáng 4. Rồi đã xong được cái vị trí à, vân sáng gần nhau nhất và cùng ở ô đã xong. Nó hỏi là có bao nhiêu vân sáng của thằng 1 và bao nhiêu vân sáng thằng 2? Trong khoảng thì không lấy hai đầu mút. Nó đếm thôi. Đây không là sẽ có 1 2 3 4. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4 đến 5 rồi 4 thì sẽ có 1, 2, 3 Như vậy bên này ta có 4 vân sáng của lambda 1 Và bên này sẽ có 3 vân sáng của gì? Của lambda 2 3 vân sáng của lambda 2 Như vậy có ngay kết quả 4 lambda 1 và 3 lambda 2 Đáp án đây là đáp án A Đó các bạn thấy không? Một bài toán tưởng chừng là khó Nhưng nếu các bạn hiểu đúng bản chất của vấn đề Giải quyết rất là nhanh Và nhớ nếu đề bài có cụm từ gì ạ? Khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng một vân sáng trung tâm ô, em coi một thằng nào ô, thằng còn lại sẽ là gần ô nhất. Ok.